Ok luôn anh em, chào mừng anh em đến với Game Today Tôi rất vui vì được gặp lại anh em trong buổi tối ngày hôm nay Rất là xin lỗi các anh em là tối hôm qua Tôi biết là có rất nhiều anh em hóng cái clip của tôi Đấy, có anh em còn nhắn tin vào trong fanpage của tôi có hỏi xem là hôm qua là có ra clip không Nhưng mà tối hôm qua thì tôi không ra clip được Bởi vì hôm qua tôi quá nhiều việc Sáng hôm qua thì ngày mùng 5 tháng 9 phải đưa con đi khai giảng Đấy mà khai giảng thì cái bọn trẻ con uh, mũ giáo ấy nó có học luôn đâu Thế là khai giảng xong thì đón con về nhà Thế là mất nguyên một buổi sáng Cái buổi chiều tôi làm việc Làm việc thì đến buổi tối thì cũng không có thời gian mà làm clip Bởi vì là tối qua thì tôi lại có công việc tôi lại phải đi đo công trình Thế là đi đo ở hơi xa Lúc về thì nó tầm khoảng 10 giờ 10 rưỡi rồi Thế là 10 rưỡi về ăn xong thì nó phải rơi vào tầm 11 giờ rồi Đấy mà cái lúc đấy thì cũng bật máy lên chơi Nhưng mà nói thật với anh em là không nói được luôn Nó mệt quá rồi Thế là lúc đấy thôi tôi cũng chả quay clip Tôi uh, chơi giải trí xong tôi đi ngủ <laughs> Thế là hôm qua tôi có mấy trận top 1 nhưng mà lại không có một cái cái, cái, cái clip nào được quay lại cả đấy. đấy có rất nhiều anh em là ở trong game ở trong những cái trận đấu đấy là hỏi hỏi tôi xem là có được lên sóng không lên tivi không đấy, có rất nhiều anh em nhận ra đấy nhưng mà tôi lại rất tiếc phải nói là hôm qua là tôi không có quay đấy <laughs> làm cho rất nhiều anh em là ừ, gọi là mừng hụt nhưng mà những cái lúc mà tôi chơi chơi hát hoặc là tôi chơi giải trí ấy, thì anh em nhìn là anh em nhận ra ngay. Đấy là những đội hình rất là quen thuộc, những cái đội hình mà nó khá là mạnh. Nó rất là meta. Đấy để tôi chơi cho nó gọi là mang tính chất là giải trí hoặc là leo rank. Đấy. Thì cái dấu hiệu nhận biết nó rất là đơn giản thôi Đấy là những cái lúc mà anh em nhìn thấy tôi chơi những cái đội hình đấy Thì cái cơ hội mà lên sóng ấy nó rất ít Đấy Bởi vì trong cái thời gian hiện tại ấy là tôi làm theo yêu cầu Của các anh em Đấy tôi làm content theo yêu cầu để tôi up lên trên kênh là làm theo content theo yêu cầu là một. Thứ hai ấy là tôi sẽ chơi những cái đội hình mà nó hơi dị một chút. Đấy nên là nếu mà anh em thấy các cái đội hình mà nó dị ấy, thì chắc chắn là tôi nghĩ là nếu mà anh em nhìn thấy đội hình dị của tôi thì là chắc chắn là sẽ được lên sóng đấy nhá.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 anh em Nguyễn Tuấn An, anh em Hùng Trần và anh em Viên Thế Khải các anh em đã tiếp tục gia hạn gói hội viên ở trên kênh. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các anh em đã trích một phần thu nhập của anh em để ủng hộ tôi. Cảm ơn anh em rất nhiều. Và tôi cũng phải rất là vui mừng để thông báo với anh em là cái kênh của chúng ta, kênh Game Today đã vươn lên và đứng ở vị thế top 1 ở trên YouTube về cái nội dung auto chat. Đấy. Kênh này nó đã vươn lên vị trí top 1 rồi và là cái kênh phổ biến nhất làm về cái nội dung auto chat ở trên YouTube trong cái thời điểm hiện tại. Và cái lượt tương tác ở trong kênh cũng là nhiều nhất luôn Anh em nhé Và đấy nó là cái, những cái gì mà nó gọi là thành quả Khi mà có cái sự cố gắng và nỗ lực của tôi Suốt từ đợt tháng 4 Khi mà tôi comeback trở lại Tôi bắt đầu ra những cái clip và tôi đầu tư hơn Về cái nội dung Và càng ngày càng hoàn thiện dần Để ra được những cái clip mà nó thực sự nó hay ho Và nó hấp dẫn ở trên kênh và thu hút được một cái ờ, lượng người xem rất là đông đảo mới gia nhập kênh Thậm chí là có những cái fan ở kênh khác Đấy, cũng mới biết kênh tôi và sau khi xem thì cũng uh, trở thành fan kênh tôi <laughs> Rất là vui Đấy, mà nói đến đây thì các anh em có thể là sẽ không tin và cho là tôi bốc phép Nhưng mà cái này thì có kiểm chứng được anh em ạ à. Rất đơn giản thôi nhá Nếu mà anh em nghĩ là tôi bốc phép ấy Thì ờ, anh em chỉ cần vào cái clip ngay cái clip trước cái clip này Đấy, anh em kéo xuống anh em xem phần comment Nhá, anh em xem cái độ tương tác của cái kênh của tôi Đấy rồi anh em so với các kênh khác là anh em biết ngay Đấy, đơn đơn giản thế thôi nhá hay là anh em xem là uh, cái số người mà mà comment ấy nó có cái huy hiệu bên cạnh ấy đấy <laughs> thế là anh em hiểu ra vấn đề ngay rất nhiều anh em yêu quý và ủng hộ cho kênh và tôi cũng muốn là chia sẻ cái niềm vui của tôi đến với anh em thật sự tôi rất là vui đấy và luôn là có động lực để làm ra những clip hay ho anh em nhé và tôi cũng xin hứa là sẽ cố gắng để luôn giữ được cái vị thế top 1 như bây giờ Đấy, còn top 1 hay không ấy thì nó lại không phải là chỉ là về cái phần gọi là cảm quan đâu Mà tôi có số liệu, đấy, tôi đã phải trích ra là 20 đô mỗi tháng Đầu tư vào cái phần mềm chuyên phân tích Youtube Nó có tên là Top buddy Đấy, nếu mà anh em làm Youtube mà anh em có thể anh em cũng lên biết cái phần mềm đấy rất hay Và hiện tại như theo phần mềm cung cấp thì kênh của tôi nó đang được là 90% cái lượt đề xuất ở trên Youtube Anh em thấy cao không? 90% nhá Đấy mà bình thường các cái kênh nó chỉ rơi vào tầm khoảng 70% là ok là ổn áp lắm rồi đấy và kênh của tôi bây giờ nó đang được là 90% Không biết là có giữ được bao lâu Đấy mà thôi cứ nếu mà duy trì những cái clip mà chất lượng hay Thì tôi nghĩ là nó cũng sẽ vẫn duy trì được cái phong độ như bây giờ thôi Đấy tôi luôn phải cố gắng anh em nhá Rồi Và hôm nay chúng ta sẽ đến với clip theo cầu anh em nhá Ngày hôm nay tôi sẽ lại tiếp tục làm content theo cầu của anh em và hôm nay chúng ta sẽ đến với cả comment của anh em Vũ Luận Anh em Vũ Luận có mong muốn là tôi làm cái bộ tròn kết hợp với 6 đỏ Làm bộ này cho anh em chơi cho dễ Khó top 1 nhưng mà easy top 2, top 3 Và đây đồng thời cũng là yêu cầu của anh em ông thần nhân phẩm Anh em có comment như sau Em theo dõi kênh anh Tuấn từ rất lâu rồi Không nhớ từ khi nào Anh kiểm tra giúp em thì tôi đã kiểm tra rồi Anh em chính thức là đăng ký theo dõi kênh Là được hơn một năm rồi và anh em đăng ký hội viên là được hơn 2 tháng Cảm ơn anh em đã ủng hộ tôi trong suốt cái thời gian vừa qua Và anh em ông thần nhân phẩm cũng yêu cầu cái bộ 6 đỏ Glacier Nhưng mà dồn đồ cho Secret Lancer Đấy thì đây là một cái yêu cầu mà nó trùng nhau Nên là tôi sẽ gom lại và tôi sẽ làm một lần anh em nhé Và tất nhiên Lancer nó chỉ có thể dồn được đồ khi mà nó có rồi nha anh em nhá Còn nếu mà tôi đen và tôi không roll ra được con Lancer Thì Tức là chúng ta cũng sẽ không thể dồn đồ cho Lancer được Thay vào đó chúng ta sẽ dồn đồ cho một con khác Ví dụ như là Berserker là cũng ok Rồi để xem là đối thủ chơi những cái gì nào Đầu game hiện tại thì đang có thằng nó có Hunter Hunter khá mạnh đấy nhá Mèo kẹp với cả hai Thunder Spirit à ui cũng khỏe đấy Ui có thua luôn không nhở không không không không không không không. Mày quá. Mày quá kẹp được hai đỏ vào anh em ạ. Thằng này thực ra là nó không kẹp mết đấy, nó kẹp mết thì có khi là cái round vừa rồi là tôi sẽ mất chuỗi. Đây rồi, đỏ rồi. Bây giờ sợ sợ cái thằng Hunter ấy, cái thằng Hunter mà có con con thỏ hai sao với cả kẹp Exit là khá khỏe. Gặp chưa nhỉ? Tính phát còn thằng nào chưa gặp. Ui Mày thế gặp cái thằng Hetman rồi anh em ạ Gặp thằng Hetman ở round đầu tiên luôn Mày tê nhở Rồi thế thì ok ở đấy Chỉ còn cái thằng din Trai và cái thằng uh, thằng thằng thằng sói cô đơn Còn hai thằng thôi hai thằng thì đỡ, nó có thằng sói cô đơn thì hơi khỏe một tí nhưng mà vẫn ăn được Thằng này thì yếu Hunter một sao anh em ạ Ăn được ăn được ăn được Không thành vấn đề Cáo chọt một phát là ra đi thôi Hay quá Rồi có chuỗi có chuỗi nó là 11 cái bộ đỏ này đầu game thì nó kẹp hai đỏ vào nó khá khỏe bởi vì nó được cộng thêm 150 máu anh em ạ được rồi berserker này nhưng mà chưa đủ 4 glacier thì tạm thời là cứ phải kẹp hai bit vào đã anh em ạ phải kẹp hai bit vào đã round sau là sẽ gặp một cái thằng mà nó có hai sao và tương đối khỏe Xem lại có phải là sói cô đơn không nhá Đúng không? Chưa gặp bằng sói cô đơn Đúng rồi Chưa gặp sói cô đơn anh em ạ Đấy, sói cô đơn có hai con hai sao nhá Chơi feather À, nhưng mà mới có 5 con phe giờ thôi Tức là với đội hình này là vẫn có cửa ăn được Ok Tí nữa nó ra 6 level Nó chỉ cần up 7 một phát thôi là là chúng ta up 7 luôn Đấy, là đủ 6 giờ mà mà cái lúc nó đủ 6 giờ ở level 7 mà kẹp thêm một con hai sao làm co thì nó rất khỏe nhá. Đấy, chúng ta chúng ta chưa form được cái cái cái cái bộ uh, mạnh ở level 7 đâu. Ui đây rồi, Berserker hai sao thế thì được rồi. <laughs> thế thì được rồi, thế thì được rồi, con này hai sao là gánh được. Ok. Rồi lấy dồn đồ cho Berserker thôi. Đấy. Ok chống phe giờ luôn <laughs> Chơi cẩn thận Ôi anh em thấy tôi chơi nó có cẩn thận không như vậy Cẩn thận cẩn thận Ờ nhưng mà anh em đã thấy nó đủ cẩn thận chưa Bây giờ up lên 7 luôn thì <laughs> Như này thì nó cẩn thận quá Mẹ Cái thằng phe giờ mới có ba phe giờ thôi Rồi ôi, chơi quả gậy gai luôn đã thế lại còn up 7 Chơi cẩn thận thật sự luôn Thôi nói chung ấy là nếu mà tôi đã cầm chuỗi thắng rồi thì Các bạn đừng có hòng mà lấy cái chuỗi này của tôi nhá uhm. Ok Nói chung ấy là cái bộ đỏ Glacier này Đấy thì nó là một cái bộ mà đầu game nó khá là khỏe Đầu game khá là khỏe đấy Có giai đoạn giữa game thì hơi đuối một tí Nếu mà chúng ta đánh chuỗi thắng thì giữa game thì nó sáu đỏ nó không mạnh lắm Tức cái bộ này này Tức là cái bộ này nó, nó mạnh từ đầu ấy Nhưng mà đến cái giai đoạn giữa thì nó lại bị trùng lại một chút Để chúng ta đốt máu Đốt xuống cái lượng máu thấp Để cho nó khỏe hơn Rồi sau đấy rồi ra được cái con Lancer là con co chính ấy Dồn đồ cho nó thì nó mới là khỏe được Chứ còn cái con Berserker này thì thực ra nó chỉ là semi carry thôi semi đam thôi chứ nó không thể là một cái con đam chính ở đâu con này đam chính thì nói chung là hơi a đuổi ôi anh em ơi thằng này sao tôi trông có vẻ như là nó khá là mạnh đấy nhở lắm hay sao vậy một hai ba bốn năm sáu con hai sao á ui vai đái vậy vớ phần thua này ui tôi chết tôi rồi không ổn rồi không ổn rồi không ổn rồi không ổn rồi không ổn rồi còn hai con còn này ôi nó bắn tên lửa vào con Berserker Thôi xong rồi mẹ Ôi vừa mới nào trước còn đang tự tin là không bố con thằng nào ăn được chuỗi này mà mẹ chơi cẩn thận mà Sao nhở Thế tôi còn biết làm thế nào đây Bây giờ tôi up lên 7 rồi Kẹp hai bit vào rồi hai bit hai Glacier kẹp hai đỏ Rồi còn vẫn còn tua ba Warrior Không hiểu kiểu gì luôn ạ Form bài nó như này rồi còn bây giờ mà muốn mạnh hơn thì chỉ có lên 8 là 4 đỏ 4 Glacier thôi Ơ à. <laughs> Điều thật đấy Thế mà thua được ạ Thôi thì cũng không trách được Bây giờ tôi như này nó là mắc binh rồi còn gì nữa Còn làm sao mà bây giờ đủ tiền lên 8 được đây Cái round trước là chưa đủ tiền lên 8 anh em ạ Đấy mà còn chưa có 4 đỏ thì lên 8 làm cái gì Ui mà sao trận trận trận này bọn nó mạnh đấy nhở Thằng này nó đủ 9 mét rồi này <laughs> Vãi đài ạ Chuyện này toàn siêu nhân rồi Ảo thế này Có một thằng mà round 13 đã form được con Thunder Spirit 2 sao trong bộ 9m ạ Ôi trời ơi Nhân phẩm để đâu cho hết đây Đấy Mà anh em thấy không Tôi là tôi cái đội hình này của tôi là ăn được cái thằng 9m nhá Với con Thunder Spirit 2 sao Là anh em biết là đội hình này không hề yếu Đội hình này không hề yếu Chứng tỏ là cái bọn Goblin nó mạnh anh em ạ à. Bọn đấy nó lỗi quá Nó meta này chơi cái bọn đấy nó lỗi thật đấy Thề Đầu game nó mạnh như thế rồi Thằng nào mà xanh mà kiểu đánh đầu game mà cũng xanh luôn thì đến cuối game chắc 100% máu mất Ui mẹ ơi cái thằng Trần Lam kìa nhìn kìa full hai sao luôn Full hai sao Và nếu mà tính bây giờ là là, nó có 8 con hai sao ở trên bàn cờ đấy hai con Heaven Bomber tức là ba con Heaven Bomber này ba con Skybreaker Ui ôi mẹ ơi Sánh thế Siêu nhân nào Siêu nhân nào Đây này anh em thấy không Đây nhá 6 Hunter nhá Đây là cái minh chứng cho cái việc là sức mạnh đội hình của đội hình mà tôi đang form hiện tại Là rõ ràng ở trong cái thời điểm hiện tại này nó rất là mạnh Nó ăn được cái bộ 6 Hunter mà đã có ghép đồ rồi nhá Của bù set nhá mà vẫn ăn được Là chứng tỏ là nó rất mạnh Đấy nhưng mà đấy gặp cái thằng kia cái thằng goblin sia thật đấy đùa chứ cái line up rất lỗi luôn line up rất lỗi trong thời điểm hiện tại anh em nhá thật sự là như thế luôn mấy lần giảm sức mạnh rồi mấy lần nép rồi bao nhiêu lần nép để cho nó yếu đi rồi mà tôi không hiểu sao vẫn thấy mạnh ạ anh em nhỏ tôi nghĩ là phải tiếp tục lép tiếp đấy mà cái trận này nếu thấy ai chơi goblin một mình ông trần lam chơi thôi, thôi, thôi xong rồi Cả thế giới Goblin này là của Trần Lam rồi <laughs> Mẹ Vãi đài Trần Lam bây giờ lên 7 Đấm nhà nào nhà đấy thì tông toác Toàn hai sao lại còn cộng thêm ba con nữa Tức là 10 con Nếu mà lên 8 thì nó sẽ là 11 con đấy Nếu mà lên 8 ấy Lên level 8 thì nó sẽ là 11 con với ba cặp Mẹ ơi chồng càng quá Ủa Đồ chán thế À đây rồi Grimchok của Storm đúng Rồi Bây giờ ấy Tiết kiệm tiền thôi anh em ạ Tiết kiệm tiền Up dần lên 8 nhá Cho bốn đỏ vào đã này Up dần lên 8 không Kiếm một con Glacier nữa Đấy Là chúng ta sẽ đủ bộ Là Glacier Kết hợp với cả bốn Glacier với bốn đỏ Tuy nhiên là nếu mà chúng ta kiếm được ấy ba con uy giạt ấy nhá Ở cái thời điểm là level 8 Thì ngoài việc là 4 Glacier 4 đỏ thì chúng ta có thêm 4 Saman nữa Nếu mà chúng ta kiếm được hai con Wizard chúng ta kẹp vào Đấy Rồi Đấy, chắc là tôi sẽ dừng lại ở 8 tôi luôn thôi Tôi sẽ dừng lại ở 8 rồi phong đội hình thôi Cái bộ này chơi mắc binh là phải ở 10 cơ Nhưng mà chơi sẽ phải đẩy cấp tụt quần à, Lúc đấy thì cái hàng đam nó hơi yếu Anh em ạ, hơi thiếu đam cái bộ này tôi nghĩ là chúng ta sẽ run 3 sao ta sẽ run ở 8 đi Chả may mà ra ở Lancer sớm thì, thì, thì, thì đẩy cấp thôi Còn không thì cứ chơi ở 8 Nha anh em nhá Chơi ở 8 kiếm, bây giờ kiếm tạm Berserker 3 sao trước đã Đấy, xong rồi lên game rồi tính sau Đây rồi, bây giờ lên 8 là kẹp được vào 4 Glacier này Đấy, sức mạnh đội hình nó sẽ gia tăng nha anh em nhá Nên quả này là chúng ta có thể là Round 16 đúng không Cảm giác như là vẫn mạnh Thì từ từ đã Tôi nghĩ là cái thời điểm hiện tại Vẫn không cần phải dí vội lên 8 đâu Thực ra nhá Nếu mà hiểu về cái cơ chế mà mà ra bài ấy Thì tôi nghĩ là cái tầm này cứ để ở 7 đi Đấy ở 7 là cái cơ hội ra 3 sao nhá À ba ba 3 tiền ấy ba đô ấy nó nhiều hơn Đấy nó nhiều hơn Lên 8 cái là có cái cơ hội ra 5 đô 4 đô nó nhiều Mà bây giờ hiện tại cái đội hình này này Chúng ta không cần phải có 4 đô không cần phải có 5 đô Đấy, 5 đô thì cũng cần nhưng mà ví dụ như là bây giờ đang cần những cái con hai tiền này này những con ba tiền này này nó lên 3 sao này Thì rõ ràng là nếu mà để ở level thấp ấy Cái cơ hội nó ra nó sẽ nhiều hơn anh em ạ Chính vì thế là từ từ cứ up cấp từ từ thôi Đấy bây giờ vẫn thắng này Đấy ổn đấy chứ Mà Berserker gây được khá nhiều đam ấy nhở 8.000 đam luôn còn Berserker này nói chung là nếu mà nó tung được nhiều cái trưởng ấy thì nó sẽ gây được khá khá đam ấy. Đây rồi. Gren Herat này. Đây nhá. Bây giờ tôi có Gren Herat nhá mà bây giờ tôi up 8 này. Là tôi kẹp vào là Saman luôn là đây đây nó mới gọi là gọi là sức mạnh đội hình nó tăng lên hẳn luôn và tôi quyết định là tôi up 8 luôn nhá anh em nhá. Đây nó là một cái sự khác biệt rất lớn với việc là như ở cái round trước. Round trước ấy là nếu mà tôi up 8 thì nó chỉ là bốn đỏ kết hợp với cả bốn glacier thôi nhưng mà cái round này này là nó khác lắm anh em ạ à, là nó còn bốn saman nữa tức là cái cơ hội đẩy ấy, đối thủ nó cao up luôn anh em nhá trời đẩy cho nó kinh đấy anh em thấy là có ba sao luôn ra là con heaven bomber ba sao xong nó đẩy nó, nó đẩy khá nhiều máu đấy sờ tôm saman cũng lên hai sao luôn anh em thấy không nó khác biệt về mấy mặt gọi sức mạnh đội hình nên là tôi quyết định áp cấp qua chuẩn luôn, lại có chuối <laughs> Một quyết định rất chính xác đến nơi vị trí của tuần cơm Bây giờ lại chỉ có hy vọng gặp Trần Lam nhưng mà gặp mất rồi <laughs> Rồi thì cứ hy vọng là sau round 20 gặp ngay ở round 21 Để coi như là lấy lại những gì mà đã gửi gắm Trần Lam ở những cái trận trước Những những cái round trước Đấy coi như gửi tiết kiệm thôi anh em <laughs> Tí nữa lấy lại Anh em nhá Đấy bây giờ lại có chuối rồi và bây giờ hiện tại là cái sức mạnh này Đội hình này là nó cũng ok đấy Bây giờ tôi có một cái tham vọng đấy chính là Ron ở level 8 nó đẩy hết những cái con Saman Nó lên 3 sao anh em ạ Đấy, nếu mà con Storm Saman này nó lên 3 sao ấy là nó sẽ gọi ra được 5 đô 3 sao đấy Đấy, rất khỏe nha anh em nhá, 5 đô 3 sao đấy, cái cơ hội ra là được 5 đô 3 sao luôn Biết đâu ở ra có Secret Lancer 3 sao luôn Thế thì khỏe lắm anh em ạ Đấy, như tôi đã chia sẻ với anh em từ những cái clip trước rồi Là Berserker bây giờ nó thay đổi cái skill Skill ngày xưa khi mà nó còn 4 tiền ấy Thì con này nó rất mạnh Khi mà nó với những cái cú đánh ấy Nó giống như cái bộ Glacier bây giờ ấy Cái bộ 6 Glacier ấy Là cứ mỗi lần đánh là nó tăng sở tách và tăng tốc lên ấy Thì lúc đấy con Berserker nó đúng là một con carry thứ thiệt luôn Ở 4 đô Đấy Nó đánh rất nhanh Đấy một cái con tốc đánh uh, nhanh nhất bàn cờ luôn Nhanh nhất trong trò chơi Đấy, nhanh tương đương với con Velom mà cũng như là nhanh tương đương với con ốc luôn Mỗi lần đánh vào nó tăng sở tách như là bộ 6 Glacio Và vì nó là 4 đô nên là đam nó to hơn cái con này Đam đánh tay to hơn này Rồi thì máu nó cũng nhiều hơn này Đấy thì lúc đấy nó mới là cái con co chính Nó gọi là cái con con con siêu nhân ở trong đội hình được Chứ còn để mà một con mà gánh tim theo kiểu dạng là một đánh với cả 10 Thì cái con này hiện tại nó không phải là một cái con có thể chơi được như thế Ui ôi đồ khéo quá anh em ạ à. Có mỗi cái giáp thôi à... Chả biết ghép cái đéo gì luôn Bộ này là cần là cần đam anh em ạ à. Không cần giáp Bộ này là bộ cần đam cơ Cần nhiều cái món đồ đam Đấy cần là cần gì bây giờ Cần là là cướp điên này Đấy hoặc là cầm Cầm cái um... Thôi hay ghép cái cái cái giáp thép đã vậy Tăng cái độ lì Bộ này thì máu là thừa Thủ là thừa Chỉ mỗi tội là thiếu đam thôi Bộ này thiếu đam lắm Nếu mà không ra được Lancer thì bộ này rất thiếu đam Mà kể cả có Lancer tôi vẫn thấy thiếu Bộ này ấy mà muốn đủ đam là phải ra được cái con uh, Omen cơ Ra Omen thì là mới đủ đam được Còn nói chung là cái con Berserker này nó hên xùi lắm anh em ơi Cái trưởng của nó lúc được lúc không Lúc tung trưởng thì rõ là mạnh mà nhưng mà gặp mấy cái thằng giáp to thì cái trưởng này nó phế cái trưởng con berserker là phế dark spirit này nhưng mà thôi không có slot cho dark hai quả trứng rồi vớ vẩn berserker lên được ba sao ấy chứ nhở thôi hay là chúng ta cứ roll ở level 8 nha anh em nhá tôi nghĩ là lên roll ở level 8 đưa một vài con lên ba sao đã trong đấy là có thể là tì, ờ, tìm cái con berserker lên ba sao là cũng ok đấy tí nữa late game thì sẽ vứt một con uh, con rơi đi vứt con rơi đi vứt con rơi và thay vào là bằng con uh, Lancer Thế là hợp lý Rồi Trần Nam ơi qua đây bạn ơi Gửi lãi hơi lâu ở đây <laughs> Sang đây sang đây Trần Nam ơi Ôi, Cho tôi cái chuỗi đi Ui ui Chết rồi Thằng này xếp bài như counter tôi luôn ạ Thunder Spirit để trước mặt luôn ạ Vai Kiếm được cả cái con hack nữa luôn Nó cướp cái skill con hack mất mẹ chuỗi luôn Cay thật đấy Không biết có phải là xếp bài counter không nhỉ Để khéo thế nhỉ Ơ Ơ Từ từ đấy nhá Này vớ vẩn này đập trứng là Berserker ba này Yên từ từ nào từ từ nào từ từ nào từ từ Từ xem có phải không nhỉ Không không không không không Trứng này để dành không nhá Trứng này để dành cho cho Lancer Sẽ không đập trứng cho Berserker đâu anh em rồi Bình tĩnh Tôi thì tôi vẫn ờ, là giữ trứng thôi Chứ tôi không có đập trứng cho Berserker Berserker lấy ba tiền Tôi nói rồi từ đầu rồi Con này nó không chơi được Không gánh tim ở đâu anh em ạ Tí nữa là cứ phải mắc binh ờ, Lancer 2 sao cho vào Đấy thì mới chơi được với những cái bộ khác Trận này thế nào có 9 phe giờ Thằng này chơi 9 phe giờ chắc luôn Mua cả cả con uh, hổ này Mua cả Live Blade lại còn mua cả con con con con sắt đao killer nữa. Chắc chắn là 9 phe rồi Này chưa 9 phe giờ nhưng mà máu tụt quá rồi, còn có 6 máu thôi. Thế gặp Trần Lam thì đi thôi. Trần Lam nó xanh quá rồi. Bây giờ tôi cái, cái cửa của tôi lấy đâu ra cái cửa mà cắt chuỗi được Trần Lam tôi nói thế thôi anh em ạ. À. Chứ cái thằng Trần Lam thì chắc là cái thằng 9m nó cắt lốt thôi chứ còn tôi tầm này làm sao mà cắt chuỗi được thằng thằng thằng, thằng Trần Lam bây giờ cái đội hình này ở cái tầm này từ lấy giờ tôi roll nó còn không lên được cái con uh, con con uh, ờ, sờ tôm saman nó lên được hai sao thì lấy cái gì mà đỡ anh em không lỡ được cái bộ này nó không phải là cái bộ mạnh ở trong giai đoạn này Đấy, chỉ khi nào mà nó lên được 6 đỏ thì nó mới gọi là mạnh thôi Nhưng mà vấn đề là 6 đỏ lên bây giờ thì nó cũng không mạnh Như tôi đã chia sẻ với anh em từ nãy là Bộ bộ này mà muốn mạnh là nó phải máu nó sống thấp Ui, cái gì đấy đây là là là, là rồng hóa từ sa man hay là rồng thật vậy? Cái đéo gì mà Rồng 3 sao Level 8 Dragon Clyde 3 sao Và vẫn còn 28 tiền Ui ôi ơi Cái trận này toàn siêu nhân rồi anh em ơi Trận này toàn siêu nhân rồi Mẹ Tôi còn con Berserker ở đây là còn chưa lên được Điêu thật đấy Berserker này, một con nữa, một con nữa, một con nữa, một con nữa, một con nữa. Một con nữa hứa độc trứng. Từ từ đã, vẫn thiếu slot đúng không? Không được rồi, phải roll tiếp thôi. Hay là thôi bán bán tạm một con đi nhở Thôi bán tạm anh em ạ, khô máu làm cái gì. Từ từ đã. Từ từ đã, Grand Herat kích hệ rồi anh em. Tí nữa kiếm sau. Kiếm sau, kiếm sau, kiếm sau. Con này chả cần lên hai sao đâu. Đấy, bây giờ từ từ đã lên được con ách lên ba là cũng đỡ được thằng chờ này bây giờ là kiếm tiếp chắc chắn là sẽ ưu tiên là con lava saman rồi lava saman sẽ được ưu tiên hơn là con sử men anh em nhé bởi vì cái con đấy nó lên được 3 sao là nó sẽ gọi ra được là 4 đô 3 sao đấy Hóa được Saman anh em ạ Đồ thì chắc là mảnh linh hồn thôi Tăng tốc đánh Tôi tôi vẫn ưu tiên mấy cái món đồ tăng tốc nhiều hơn Nhưng mà bây giờ ghép cái giáp xương hay là ghép cái um, cái, cái cái hút máu nhở hơi phân vân cái đoạn này Giáp xương thì được cái là tăng tốc cho xung quanh nữa Tăng tốc cho những cái con xung quanh anh em ạ Rồi Nói chung là tôi chọn cái giáp là nó cũng có lý do Ở rôn đã Tí tôi sẽ giải thích cho anh em tại sao Rồi kiểu mấy con berserker nào Một berserker nữa thôi Mê. Thôi từ từ anh em không khô máu nhá anh em nhá Máu vẫn còn 69 máu thì cứ từ từ tốn thôi Cứ từ tốn thôi anh em ạ lấy uh, ghép cái uh, bờ được không bờ thì bây giờ cũng chưa cần chưa cần ghép bờ vội từ từ đã bờ nó cũng chả có combo bộ này nó đâu có combo đâu còn uh, ờ, con uh, con đi flector thì nó cũng biến saman mà chứ nó có đâu có tung một trưởng đâu Đừng quá nhở ui thằng này chơi cái gì đấy hunter beast à có phải không ui đúng rồi anh em ơi khỏe quá ơ ô ô ô ô đéo ăn được ô <laughs> một phát nữa ui giời không sao giữ được máu được suýt ăn được ui rồi tôi vừa nhìn thấy con bom mà lên được hai sao kìa anh em kìa căng vậy Trần Lam mất chuôi chắc là mất cho đằng 9 mét rồi nhưng mà lại được cái nó lại có cái con bom hai rồi nó đủ bộ Goblin Max rồi. Khỏe quá. Bây giờ thắng là có công nghệ mất rồi ghép cái ờ, bờ linh giáp phản nhau không nhỉ giáp phản từ từ đã anh em ạ tôi tôi vẫn chưa vội ghép đâu để đấy để dành đã ui ôi tôi bây giờ tôi vẫn ở level 8 anh em ơi bọn nó có thằng nó chuẩn bị lên 10 rồi thằng đin trai kia chắc chắn là lên 10 rồi Nói Trần Lam thì đủ tiền chắc cũng lên 10 thôi Có tinh hoa mấy cái kiếm cặp cho vào Cặp 5 đô cho vào thì tí nữa đánh cái kiểu gì đây mà cái thằng Trần Lam ấy nó chơi Goblin mà nó nó vẫn còn nhiều máu đi kia thì thì khả năng là lên game là chơi với thằng này nó khó ấy. À nhưng mà đấy là tôi còn quên cái thằng này nữa cơ. Mà cái thằng trường này, trường này thì nó lại bá quá luôn. Cái bộ này thì nó to to to khủng khiếp luôn ấy. Có cả dash Spirit luôn ạ. ra gông cửa lại ơ tôi có ăn được không? Biến ra là con thỏ ba này. Sờ tu đến chết không? Sờ tu đến chết không? Ui không được rồi, khỏe quá Cái con rồng đồ thế giới quá Nó toàn đồ đồ đồ đam thôi Mà có cái, cái chén thánh kẹp với cả Kira kia thì nó hút máu nó cũng căng Nói chung là khá khỏe này rồi, Lava Saman Đùa chứ chắc phải rôn khô máu ở đao này rồi anh em ạ Thôi được rồi Ui đời ơi, Berserker rồi, đập trứng luôn thôi anh em ơi Quả trứng còn lại để cho Lancer anh em nhá Rồi ok ok ok Ok rồi Thôi được rồi, bây giờ tầm này thì chúng ta áp cấp rồi. Tầm này thì thì còn làm gì được. Tách đội hình ra chút anh em nhá. Tôi sợ nhất là tôi gặp cái thằng thằng uh, nó có con Dark Spirit ấy. Tụm vào là chết đấy anh em ạ. Đứng tách ra. Tụm vào Dark Spirit nó thả một bãi mà trời đỏ thì máu nhiều là nó tụt máu nhanh lắm. Đấy mà con Berserker này của tôi thì nói thật là không phải là một cái con mà có thể là là là là là, là hồi, hồi máu được đâu nơi này gặp cả thằng 9m rồi Ôi trông kìa căng không Ôi vãn được đấy Vãn được đấy Berserker 3 cánh kèo đấy Ui được quá nhờ Hay Ờ đẩy thằng 9m đi đi Đẩy thằng 9m đi đi Đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi Bây giờ là ngại nhất là cái thằng 9m mà Đúng là bây giờ ngại nhất là cái thằng 9m Thật Chính ra nhá là cái thằng Egosit ấy Thực ra là chúng ta đang chơi là Saman kẹp đỏ thì Egosit cũng không ngại lắm Đấy Saman nó đâu có ngại Egosit lắm đâu Chính ra là là, là, là sợ nhất là chắc là cũng chỉ sợ cái bọn Bọn bọn uh, ờ, 9m khi mà nó có sắp băng thôi Bọn đấy thì khi có giáp băng thì vào nó tỏa luôn Thì cái bọn Saman nó chưa kịp hóa thì cũng khá toang Đấy tỏa là đông cứng mà Đông cứng vào là mất máu, tụt máu luôn Sợ phết đấy Bây giờ mà có thằng nào mà nó đẩy được cái thằng 9m này đi Đấy Đẩy thằng 9m đi thì có lẽ là chính là cái thằng Exit thôi Hoặc là tôi, tôi cũng có cơ hội đấm được thằng này Hunter cũng được, Hunter là kẹp vào Marine là chơi được rồi 9 Hunter kia là đấm được 9m Ok, vậy là 9m nó không phải là cái cái cái thằng mà chúng ta quan tâm ở giai đoạn late game mà Chắc chắn là sẽ đi sớm thôi Với số lượng 15 máu kia thì gặp Hunter chắc chắn đi Đó. Còn cái thằng này là một cái thằng khá đáng lo này này nó, nó ra là con rồng nữa. Con rồng từ rất sớm luôn đấy Rồng 3 sao Nhưng mà rau này tôi ăn rồi tôi cũng biến ra con rồng 3 <laughs> sao Tôi cũng có rồng 3 sao Tôi cũng có rồng 3 sao Ôi rồi nhưng mà rồng ở nó là hàng riu Rồng của nó là hàng riu Ui thằng 9m đẩy sắp đi rồi kia Kẹp đỏ nhờ Bây giờ lên 10 luôn Lên thẳng 10 luôn anh em ạ Tầm này lên thẳng 10 luôn Kẹp 6 đỏ vào luôn Tích tiền lên thẳng 10 Bây giờ chúng ta vẫn đang ở level 8 ấy Đấy 9 mét sắp đi rồi Vừa gặp Hunter anh em ạ Vừa gặp Hunter đẩy mớ máu luôn Thằng 9 mét mà nó ra đi thì coi như là bớt ngại hơn rất nhiều đấy Mà cái bộ này của tôi anh em thấy dự máu tốt thật Anh em thấy không? Vẫn 60 máu này Chứng tỏ là anh em vu luận là nhận xét cái bộ này là rất chính xác đấy Tôi cũng đồng quan điểm với anh em vu luận luôn là cái bộ này nó đánh nó rất là ổn định luôn đấy Mặc dù là có thể là nó hơi yếu Tức là từ nãy giờ thì tôi vẫn đánh vẫn bị thua Nhưng mà nó ổn, nó giữ máu ổn anh em ạ Đấy, giữ máu ổn Chắc là muốn mắc binh thì phải có Lancer thôi Bây giờ kiếm được Lancer cho vào thì tôi nghĩ là nó cũng sẽ mắc binh Nó sẽ được top 2 Top cao đấy Và cái thằng Goblin kia thì nó nó to quá rồi anh em ạ Chắc là cũng không có cửa đấm thằng đấy rồi Thôi, cố gắng làm nào vào top 2 là được rồi Mẹ ơi Không có đồ round 30 Ôi rồi ôi Lấy cái giảm sát thương này vậy Đéo ghép được một cái món cam nào ở round 30 anh em ơi Tôi chết tôi rồi Cái này thì ừ, xác định là toang này Cái này nó là toang này Không có đồ này Thì có chết không nhá Thôi được rồi không sao Chúng ta sẽ đợi đến khi nào nó rơi ra được một cái gì đấy để có thể ghép được thôi Chứ còn vẫn sẽ phải lấy cái cái giảm sát thương chứ chả ai lấy mấy cái món đồ mà mấy cái nó xung kích lấy làm cái gì đâu Có con nào dùng đâu anh em Chả có con nào dùng cả Lấy cái gậy uh, phép không gậy tà ác thì không con nào dùng Đấy Đấy thế lại cay thật Thằng này nó to quá rồi anh em ạ Ca lông 2 sao rồi To quá rồi, chịu rồi Không không không không, không ăn được Chuyện lại cố gắng top 2 Mẹ ơi cái round này bị đẩy nhiều máu quá anh em ơi Thằng Trần Nam lại có chỗ 18 máu ạ à. Thôi chết tôi rồi Mặc dù là có cùng đồng quan điểm với cả anh em vô luận đấy Nhưng mà tầm này thấy có vẻ toang quá <laughs> Toang quá anh em ơi <clears throat> Bộ này có khi phải chơi 6 đỏ vào trước anh em ơi Thôi 6 đỏ vào trước Tạm thời thì không chơi Saman anh em nhá 6 đỏ vào trước kẹp phải giữ máu thôi hai Glacier vậy Sợ quá anh em ơi Tầm này mà tôi bỏ Tôi bỏ sáu đỏ ra thì, thì, thì toang mất Tầm này là phải form 6 đỏ rồi anh em ạ Rồi ghép đồ luôn Lấy cái bờ linh luôn anh em ạ Bờ linh cuối luôn Hiện tại thì con Sở Tôm Saman dùng được đồ Nên là tôi, cho Sở Tôm Saman dùng vậy Chán thật sự luôn đấy Ui có anh em nhận ra kìa Có anh em nhận ra uh, ra tôi kìa <clears throat> Ui ôi Gặp thằng này có khi vẫn đi chứ <laughs> Rồi ôi anh em ơi Chết rồi chết rồi chết rồi chết rồi Mất nhiều máu quá Ui rồi ôi đồ này đồ chán quá anh em ơi 24 máu mẹ ơi Sắp đi nơi rồi Lên 10 gấp anh em ơi Kẹp được vào là bây giờ nó là sẽ là là 4 Saman kẹp với 4 Glacier Thêm được tốc đánh với cả hóa được ra những cái con 5 đô nhưng mà Thực ra tôi thấy là nó sức mạnh nó không tăng nhiều Bởi vì cái con co của tôi ấy là cái con Berserker Và hiện tại thì nó cũng đéo có đồ để chơi anh em ạ Vấn đề là không có đồ chơi Với đối thủ khác thì nó bây giờ nó là ba món đồ cam Thậm chí là nếu mà hên rơi ra của cái nhà những cái nhà chết thì có thể nó có thằng nó bốn món đồ cam rồi trong khi tôi bây giờ đang chơi với một món đồ cam đấy còn cái bờ linh thì thực ra nó cũng đéo có cái tác dụng gì cả anh em ạ nó chả có combo, nó chả có cái gì luôn Nó lại không để ở trên người con co Vì thế nên cái con co của tôi bây giờ nó cầm món đồ duy nhất Nó lại là một cái giáp Thôi xong rồi Gặp cái thằng này Ui mà hết được cái con rồng ba Ui ngon quá Rồng ba nó tỉnh rồi, tỉnh rồi, tỉnh rồi, tỉnh rồi, tỉnh rồi, tỉnh rồi, tỉnh rồi, tỉnh rồi, Ăn được không? Ăn được không? Ăn được không? Ăn được không? Ăn được không? Ui rồi. Ui rồi, ăn được luôn này. Ăn được luôn anh em ạ. Thôi thì thôi, thôi, thì, uh, xin lỗi trường nhá. <laughs> Vừa chào anh ấy đang đi luôn. Ôi nhưng mà có đồ hay quá Hay quá Có cái cái chiến thắng Rồi ôi ghép được cái chiến thắng rồi Được được được Thêm một món Ôi kìa Đâu á Ơ sao không ghép được nhỉ Lỗi nhỉ Đây rồi Căng tay Kira Ok ghép mẹ luôn Bây giờ có cái món nào thì ghép cái món đấy thôi anh em ạ à. Tầm này nói chung là nó xì lắm rồi Đồ vớ va vẩn luôn Toàn đồ bắn trưởng anh em Sợ quá anh em ơi Đội hình đéo có Lancer Khó rồi Bộ này vẫn chưa phải mắc binh của tôi Mắc binh là nó phải ra là con Lancer cơ Ăn nổi không, ăn nổi không, ăn nổi không, ăn nổi không, ăn nổi không, ăn nổi không Thằng này to quá Tôi nếu mà không ăn được thì cũng mất ít máu thôi nhá Berserker cố lên, Berserker cố lên bạn ơi, đừng làm anh thất vọng. Đừng làm anh thất vọng thôi chết rồi, nó bớ nó vào rồi. Ui Phải quá. Nói chung là phải quá anh em ơi. Thằng này nó xanh quá rồi ấy, chịu rồi. Không làm gì được cái, cái cái con này nó không phải là cái con carry anh em ạ. Cái con này nó chỉ gọi là semi carry thôi. Đấy, vừa lấy là tôi có tính toán là là, là lấy cái con berserker này này là tại sao mà tôi lại lại chốt là cái con berserker 3 sao và tôi lấy cái cái cái, cái giáp bây giờ tôi giải thích này đấy tôi nói tôi quên tôi chưa giải thích cho anh em là bởi vì làm sao khi mà tôi lấy cái giáp thép ấy cái giáp cuối ấy, thì nó tăng tốc cho những cái con xung quanh thì lượng nếu mà tôi dồn đồ cho con lancer ấy là tôi sẽ để hai con này nó cạnh nhau anh em hiểu không thì cái con berserker này nó được tăng tốc thì nó sẽ tung trưởng liên tục nó đánh được cái cơ hội của nó tung được trưởng nhiều hơn đấy cái lý do là làm sao mà tôi lấy cái giáp thép Nhưng mà bây giờ tôi thấy sai quá luôn rồi Bây giờ đéo ra Lancer thì cái con này cầm giáp thép thì nó không có ý nghĩa lắm Đấy cái vấn đề là như thế Berserker này cái trưởng của con này nó là một cái đam cố định anh em ạ Nó lại không phải là đam đam đam theo kiểu là đam là đam tay to thì bắn trưởng nó mạnh đâu Mà đam tay nó có to đến 1.000 đam thì bắn trưởng nó vẫn thế thôi Đấy là cái lý do tại làm sao mà tôi nói là cái con này nếu mà nó sửa lại cái trưởng ấy nó thành là cái sức mạnh là đam tay ấy Nó có tác động lên cái trưởng ấy Thì nó sẽ mạnh hơn, nó sẽ làm co được Rồi rồi, sure roll thôi Roll rồi, roll con Lancer nhá anh em nhá Phải có Lancer đấy Không thì đừng có xác định là cái trận này là top 1 được Không được đâu Không có Lancer thì chỉ có top 2 thôi Và thậm chí còn top 3 ấy Thôi được rồi không nuôi con sứ men nữa anh em ạ hết tiền rồi này còn cái thằng này mới ác này nó đẩy cho thôi rồi luôn Ôi, thôi thôi bạn ơi thôi bạn ơi bạn ơi thôi bạn ơi ừ, ừ, được không được không được không được không được không được không được không được không được không tớ được con súng rồi nhưng con súng nó đẩy tôi ra ui không được không được không được nó mạnh quá mày đéo nhấc được tay lên luôn này ui rồi ôi chết rồi top 3 Thực ra thì cũng đúng <laughs> Đúng anh em ạ <clears throat> Cái bộ này là cái bộ mà chơi ở top 3 thôi mà Sức mạnh của nó chỉ vào top thôi Tức là nó đây là cả một cái bộ leo rank Một cái bộ mà leo rank ổn định Chứ nó không phải là một cái bộ đánh top Anh em ơi mẹ khó tê nhờ ừ, Thua cả hai rồi Cái thằng Hunter thậm chí nó còn thắng cái thằng Trần Lam anh em ạ Thế là biết là bây giờ là, là là tôi là cái thằng yếu nhất rồi Không đánh được cả hai luôn Đấy Vừa lấy con chạm được vào người con súng đâu Không chạm nổi vào người con súng luôn Mẹ ơi thằng này Ui ơi nó chuyển sang bên này rồi Rồi ôi Con cá lông nó rút kinh nghiệm Nó nhảy sang phía bên này Nó nó dí cái con Con con berserker của tôi Ơ Mày dí tao à Mày dí tao mà chết Mày dí tao mà chết Ơ ơ ăn này ăn này ăn này Ăn này ăn này <laughs> Ôi nhưng mà thằng Hunter bị chết Ôi tôi top 2 rồi Hay quá Vậy là solo với cả thằng thằng thằng Goblin khó rồi. <laughs> tôi cứ tưởng là cái thằng Hunter nó đấm nước thằng Goblin chết ý. Thì là tôi cơ, cơ hội đánh được Hunter thì cũng có nhưng bây giờ mẹ đánh cái đéo ở cái thằng này. Thằng Goblin này thì thì nó mắc binh mẹ nó rồi, đỡ làm sao được. Hiện tại tôi chỉ còn có 8 máu thôi. Tón 8 máu này thì lọt hai con là chết anh em ạ. Lọt hai con là chết thôi. Chán thật sự. Nó bây giờ nó nói chung ấy là cái tầm này nó bây giờ nó mắc binh rồi Đấy ui mẹ ơi nó để hết lên trên rồi ba bom ba máy bay Ca lông ba tia phun đồ có đồ Kira Ơ ơ ơ ơ ơ u u u u u u vẫn ăn được vẫn ăn được vẫn ăn được vẫn ăn được ê ê ê ê ui ui ui ui ui ui ôi không nhấc cả tay lên rồi cố lên cố lên cố lên bạn ơi cố lên cố lên bật lên đúng rồi hay quá bật chiến thành lên mày tự bắn bóng chết mày bắn đồ kira này kira với chúng tôi ồ uh, <laughs> vẫn được anh em ơi vẫn được vẫn được vẫn sống Đấy, có cơ hội nếu mà đấm vào như này là vẫn có cơ hội có thể chiến thắng anh em nhá nhưng mà nó khó vai đài luôn anh em à làm thế nào bây giờ cơ hội chỉ đến một lần <laughs> mẹ ơi cơ hội chỉ đến một lần thôi rao vừa ấy tôi đẩy được nhưng mà còn tiếp theo thì sao rao tiếp theo thì liệu rằng có may mắn là như thế không khi mà hiện tại nó đã lên được cái con bom ba rồi nó để mẹ giữa bản đồ luôn bom ba lổ phát chết mẹ hết luôn cho hai ca lông kẹp ba ca lông vào rồi thì đỡ làm sao đây Hãy cho tôi một cái lý do để tôi có thể được top 1 trận này đi nào Ui ôi, chồng mẹ Đôi ôi, bom nó đặt của bom ra kìa Lổ kinh quá Ôi ôi Căng quá anh em ơi mẹ ba con ba con cá lông nhưng mà ô ô ô ô ô ô ô ô kia ô kia ô kia ố chề ố chề ố chề ố chề ố chề ui trời ơi anh em ơi hay quá mẹ đùm cứu giá anh em ạ à. đùm cứu giá đùm cứu giá anh em có nhìn thấy quả của lấy không combo bờ linh của con glim chóc cái này glim chóc combo xong rồi là đùm đùm phát vào <laughs> ui quả đấy mẹ hóa ra con đùm ạ đùm ba thì đã tuyệt vời rồi anh em ơi Trời ơi Bây giờ tôi cũng rất cần là có một cái cú hóa nó như thế uh, Saman cứu giá bạn ơi sa sa sa sa sa Saman ơi Saman cho tôi con Doom 3 nữa nhá <laughs> Doom ơi Doom ơi mày ở đâu tôi cần con Doom Trời ơi chúng ta sống sót đến round thứ 41 và bây giờ chúng ta cần đồ Cần thậm chí là rất nhiều món đồ để có thể dép ghép được Ví dụ như một cái gậy như ý hay là một cái hút máu cuối thì có làm sao nhở Đúng không Được đấy tôi xin cho tôi xin Nhá cho tôi xin hút máu cuối nhá Ui mạnh linh hồn đây rồi hay quá được rồi anh em ơi bố xét cũng được Ui ôi có cả hút máu cuối luôn Hay quá Ghép luôn cả hai luôn anh em ơi Được được được được được được, được. Bây giờ mới có đồ đam này Từ nãy giờ là chưa có đồ đam Bây giờ có đồ đam À mà cho xin luôn cả một con Lancer nữa nhá Cho xin một con Lancer Rồi thôi rồi thôi Lancer ơi Lancer mày ở đâu mày ra đi Tao cần mày Cần mày để có một cái top 1 Rồi Bad cũng được Rồi Bad thì thay cho nào Thay Sứ Man à Ừ Thôi được rồi để cho Bet vào thay Scottman Nhưng mà sẽ là Bet Omen 2 sao nha anh em nhá Từ từ đã Từ từ đã Hóa Doom, hóa Doom bạn ơi Doom, Doom, Doom Ui không có, không có Doom Không có Doom Không có Doom, không có Doom Nhưng mà ra được hai con gấu hai con gấu, hai con gấu Ui nhưng mà chết mẹ hết gấu rồi Ui rồi là con con hai con cá lông kìa Làm nào bây giờ, thôi chết rồi Rao này còn tám máu đi mẹ luôn không ba con này là mỗi con là mất ba máu, à, máu Ôi cắn máu lên anh em ạ à. Chúng ta vẫn còn hai cục máu Đấy mẹ mày thế May còn hai cục máu anh em ạ Vẫn sống sót Ui cơ hội ở đâu Lancer ở đâu Mày không ra Sao sao mày không ra Lancer ơi Trời ơi Lancer mày ra đi Cứu giá Lancer ơi <laughs> Cả trận đấu này đâu có Lancer nào ạ Ảo thế nhở Ảo quá anh em ơi 42 round luôn Rất nhiều tiền rồi Mà không ra bất cứ con Lancer nào Cay thật đấy Bây giờ chỉ có Doom mới cứu giá thôi Doom combo đẹp cứu giá anh em ơi Sang đây, sang đây Doom Doom, ui đéo có Doom Biến ra cái con gì kia, tôi xong rồi Đao này nguy hiểm quá Chết rồi, biến ra mấy cái con sắt đao man Các thứ, sắt đao đi vô Các thứ kìa, ô ô ô Ô ô ô ô ô ô Thôi chết rồi, có ba máu đi mất rồi còn một cục máu anh em ơi, còn một cục máu. Từ từ đã, từ từ đã, từ từ đã, từ từ đã. Chưa chưa chưa chưa. Chưa, chưa, chưa, chưa, chưa. Cố, cố phát nữa. Một phát nữa. Ôi rồi ôi, hay quá. Vẫn giữ được một cục máu anh em ạ. Để cho một cái cơ hội cho lần khác. Là Masaman đập trứng luôn. Lên 3 sao. Tôi sẽ sẽ cái, cái, cái round vừa rồi là tôi là cũng đã quyết định là giữ lại cái cục máu rồi, không cắn lên vội anh em ạ. Liều một round xem sao. Để có một cái mạng nữa cho cái rau sau nếu mà chả may nó bị lọt một con Thì tôi sẽ cắn cái, cái, cái cục máu ấy lên Còn bây giờ hiện tại chúng ta vẫn còn một mạng anh em nhá Nói là ba máu ấy nhưng mà nếu mà chúng ta để lọt một con thì chúng ta vẫn sống được một rau nữa Mẹ ơi Căng quá anh em ơi Máy bay ba rồi kìa Máy bay ba cướp luôn Hay quá nó đổi vị trí Berlin rồi Berlin sang bên này à Ui căng quá anh em ơi máy bay ba này đam to lắm đấy ăn nổi không ăn nổi không ăn nổi không ăn nổi không ăn nổi không ăn nổi không có mẹ con mẹ mày ồ lần này có vẻ như là khỏe lần này có vẻ như khỏe càng ui ui còn hai con kìa nguy hiểm con đằng sau đấm chết con đằng sau đi đấm chết con đằng sau đấm chết con đằng sau đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi hay quá con ách là hú kịp ui hay quá căng thẳng quá anh em ơi bốn ba rồi vẫn chưa có lancer đâu lancer mày ra hộ tao cái à Bây giờ ra Bet Omen đôi khi đập trứng cho Bet Omen vứt vào luôn như Căng quá anh em ơi Ồ oh, Thế là sắp ra 4 năm rồi Mẹ ơi Berserker 3 sao gánh kèo ạ 3 tiền 3 đô 3 sao gánh kèo ạ Trong khi con này là cái con mà nó yếu nhá Nó đéo mạnh đâu Sợ thật sự đấy Tôi liệu rằng có thể sống lốt lao hay không Mày bờ linh vào đây, ờ, tao bắt được mày rồi Ui, ra được Doom kia Ra được Doom, Doom cứu giá, cứu giá đuôi Cứu giá, cứu giá, cứu giá Cứu giá, ôi rồi, ơi, là Doom nó vào con, con, con, con, con, con, ca lông rồi anh em ơi Mày cưỡng này, nào với chúng tôi Ôi rồi ôi một máu lật kèo anh em ơi Thằng Goblin xanh vãi cứt 60 máu thì tôi lật kèo anh em ạ à ui hết hồn anh em ơi Vai đái thật ra với cô đúng là kiểu đùm cứu giá luôn Ra là thật sự đội hình này ổn áp ấy chứ Tôi nghĩ là cái bộ này là theo đánh giá của anh em vô luận là chuẩn đấy Chuẩn đấy anh em ạ Rất xứng đáng để có thể là một lựa chọn để cho anh em đưa vào trong thư viện neo rank anh em nhá Rất ổn định đấy, Rất ổn định luôn Chơi dư máu tốt Đến cuối game thì cũng vẫn là solo được với cả Goblin meta Bắc binh mà Ok anh em nhá rồi, anh em thứ hai để lại tôi một like anh em chưa đăng ký đăng ký kênh để xem các clip khác của tôi Và Nếu có thời gian anh em có thể chọn clip bên trái Để xem con súng kẹp với cả cái bộ 6 Glacier Nó bắn tiểu liên, tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng Nó như thế nào anh em nhá Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải Để xem tôi dồn toàn bộ đồ cho con ách Một mình con ách, một đồ gánh tim nhá Solo với cả 10 con Chiến thần ách Solo với cả